Chào tất cả anh em nha Thì ờ, ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em những cái bộ đồ chơi những cái sản phẩm để nó hỗ trợ cho anh em đi đánh bầu cua trong cái dịp Tết sắp tới này Thì ờ, video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể chi tiết cho những anh em nào mà chưa từng xài chưa từng biết về những cái thâu camera và những cái thùng camera Thì ờ, qua năm mới rồi 2021 rồi thì tất cả những cái dụng cụ hỗ trợ chơi bịp ở bên mình thì tất cả những cái đồ này được đều được làm bằng máy cho nên cái về cái chất lượng và cái sản phẩm nó sẽ đẹp hơn nó sẽ ờ, ok hơn so với những cái đồ chơi trước đây thì ờ, đây là một cái thùng camera mình đã làm hoàn thiện xong thì nếu như mà so sánh với cái thùng chợ nếu như mà đem so sánh với cái thùng chợ nè thì nó giống tuyệt đối 100% luôn nha anh em trước đây anh em chơi thùng bầu cua á, thì những cái thùng cũ người ta làm á, là thường thường hai cái thùng người ta trồng lại ở giữa sẽ có một lớp dây điện với lại camera cho nên cái phần mà nặng thì nó sẽ bị nặng đi gấp đôi và dày nó cũng sẽ dày gấp đôi nói chung là nó rất là xấu anh em bỏ vô sòng thì đối với những người mà người ta tin đó, thì cầm cái thùng lên người ta sẽ biết thì dẫn đến cái trường hợp mà anh em sẽ khó sử dụng còn à, cái thùng bây giờ thì nói chung là nó giống thùng 100 phần trăm nặng nó cũng nặng như vậy và dày nó cũng dày như vậy nói chung nó không để lại bất cứ một cái tì vết nào để anh em có thể phát hiện ra còn à, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể luôn cho những anh em nào mà chưa từng chơi chưa biết cách sử dụng thì nó cũng rất là đơn giản thôi khi mà đi chơi tới sòng sới anh em sắp xếp anh em làm sao anh em luồn được cái thùng của mình vô là anh em có thể chiến thắng 100% đi chơi chỉ cần luồn mỗi cái thùng vô thôi anh em có thể đổi thùng cháo thùng hoặc là làm như thế nào đó miễn là cái thùng của mình nó nằm ở trong sòng hộp thì hộp chợ đĩa cũng là đĩa chợ hai thứ này thì không cần mình chỉ cần mỗi cái thùng thôi thì vô sòng chơi nè ai lắc cũng được thằng nào lắc cũng được thì anh em sẽ đứng xa 5 7 mét hoặc là có thể đứng từ nam ra bắc nói chung cái vị trí mà mình đứng không có xác định thích đứng đâu mình đứng thì cứ nó đợi nó lắc xong nè anh em bấm lên là anh em sẽ thấy ba con tôm nè cứ bấm lên là mình sẽ thấy thì do <clears throat> cái camera mình quay camera nè thì mình bấm lên cái này nó độ phân giải của nó kém cho nên nó sẽ không thấy được ờ, anh em không thấy được cái màn hình này còn đối với con mắt thường của mình thì mình bấm lên cái là mình thấy nè hai con tôm con cua nè. rất là dễ luôn bấm lên là thấy một con tôm hai con cá đó thấy cả ba con chuẩn xác tuyệt đối 100% thì ờ, cái thùng này á bây giờ là nó làm sạc bề đây là cái bệ sạc nè thì cái thùng mà chơi ờ, tầm khoảng 4 đến 6 tiếng là nó sẽ hết pin nha thì khi mà chơi hết pin anh em chỉ cần đặt lên cái bệ này là nó sạc nè đây nó sạc nó vô pin là nó sẽ nhảy đèn đỏ nè còn khi mà nó đầy pin là nó sẽ nhảy lại đèn xanh nó báo cho mình biết để tránh cái trường hợp mà chai pin hao pin bậy còn ờ, cái thùng này đặc biệt một cái á đánh cho dành cho những anh em nào mà chơi ở công ty rất là hiệu quả thì trước đây anh em chơi gặp cái trường hợp này có nghĩa là anh em chơi công ty thì chưa anh em nghỉ giải lao hoặc là được 5-10 phút thôi thì sáng anh em cháo cái thùng của người ta chưa anh em chơi đối với những cái thùng cũ thì nó chưa mình đánh là hết mẹ bên rồi chơi không được còn đối với cái thùng này khi nào anh em nhúc nhích nó nha khi nào anh em lắc khi nào anh em va chạm vô nó thì nó mới tốn pin còn ví dụ như sáng anh em bỏ vô anh em để không chỗ đừng ai đụng tới thì hai ba ngày sau anh em đánh vẫn có pin nha nó không có tốn pin thì cứ lắc xong là thấy nè rất là dễ chơi nai cá tôm nói chung là sử dụng những cái bộ này thì hiệu quả của nó là tuyệt đối trăm phần trăm còn à, mẫu mã của cái thùng này á, thì anh em cứ yên tâm tô mình cũng làm được nè thâu nhôm mình cũng làm được nè thùng giấy mình làm cũng được nè thùng sơn mà quấn băng keo mình cũng làm được nè nói chung là tất cả các loại cứ chơi mẫu nào thì cho mình cái mẫu đó mình sẽ làm được hết làm thì nó chỉ mất khoảng 2 à, đến 3 tiếng của anh em thôi còn những cái mẫu này thì anh em lên lúc nào cũng có mẫu này là mẫu có sẵn nói chung là nó phổ biến anh em dễ chơi hàng này con cua nè còn à, đối với những anh em nào mà không thích xài cái điện thoại cùi bắp này á thì anh em cứ mang trực tiếp cái điện thoại cảm ứng mà anh em xài hàng ngày á mang luôn cái điện thoại cảm ứng đó lên đây mình sẽ độ chế cái ghép vô cái điện thoại cảm ứng đó cho anh em coi mình kết nối sẵn là anh em về chỉ mở lên là coi thôi rất là dễ <coughs> đây cứ lắp xong là thấy hai con gà con cá đó thì bên mình cung cấp đầy đủ tất cả những cái dụng cụ để hỗ trợ chơi à, bầu cua sóc đĩa tài xỉu cũng như là những cái à, dụng cụ về bài lá <coughs> thì anh em nào cần những cái sản phẩm này về sử dụng hoặc là có nhu cầu cái gì mà thắc mắc không hiểu thì cứ gọi trực tiếp cho mình qua số điện thoại này 09097044 thì anh em cứ gọi trực tiếp cái gì mình biết mình sẽ chỉ cho anh em để tránh cái trường hợp mà anh em đi lấy những cái đồ nó không thực tế anh em sẽ bị lừa đảo thì ờ, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha